Yo. Anh đèn sáng ở trên màn hình hai giờ đêm vẫn còn lung linh Quen chiều khuya như là bạn mình Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa Đêm em thêm say thêm ca Chỉ cần anh em ngay bên ta Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta Nếu khi xưa những ngày đói Khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen Giờ còn hơn ông thầy bói Vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn lời xem Bốn bề đều là những người anh và người em Gặp nhau mỗi đêm một trăm kênh chat nhỏ Chấm ra là người Tây Nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm Chăm vợ, chăm con, chăm làm Chăm phần trăm mỗi khi nâng chén Chăm on cho vài trăm ngàn anh em Lâu lâu lại nghe tôi chém Không ồn ào và cũng không ầm ĩ Dân đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi Nó cứ phải gọi là hợp lý Missing game mình on the mic triệu vẫn ngồi live chim Mặt nhau đá bóng xem phim cú lên một tiếng cả team chơi cùng Đêm đêm anh lại tiệc tùng Âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa Độ này vẫn giống độ xưa Vẫn đợi donate vì chưa có tiền <laughs>